cho anh tình thương đó là tình phú thế cả cuộc đời không ai thế ai hỡi người anh yêu thương anh thương em là cả cuộc đời tình thương đó là tình hiểu thấu cả đời này chắc người từ đâu ấy còn thương tiếc không ôi giờ em đi lấy chồng còn đâu mà trông ngóng đẹp duyên em với chồng xây cuộc đời đầm ấm để ai tan nát lòng ai ơi cô ước thề chưa phải năm tháng nào bên ai chung bóng trăng tiếng đàn chơi với vòng xuân đỉnh dài người ơi nay hết rồi tình duyên lìa hai lối giờ em vui với đời anh về lòng tê tái lệ rơi trong tiếng ấy được tin em có chồng chắc người từ đâu ấy còn thương tiếc không nguôi giờ em đi lấy chồng còn đâu mà trông ngóng đẹp duyên em với chồng xây cuộc đời đấm ấm để ai tan nát lòng ai ơi câu ước thề chưa phai năm tháng nào bên ai bóng trăng soi ai ơi bao tiếng cười reo vui theo tiếng đàn chơi vơi vòng xuân đình dài người ơi nay hết rồi tình duyên lìa hai lối giờ em vui với đời anh về lòng tê tái lệ rơi trong tiếng cười giờ em vui với đời anh về lòng tê tái lệ rơi trong tiếng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 trong lòng em bây giờ vui khoác ngao vu quy lên xe hoa cùng người bỏ lại sau lưng bao tháng ngày êm đềm em ơi quan vắng đêm nay tay nâng ly rượu điếu thuốc đắng trên môi anh say men rượu em say men say quên đi chuyện tình mà ta chót trao nhau men say rượu càn mà tình vẫn chưa quên thôi em hãy về đi còn gì cho nhau tôi ôm trọn vào lòng huyền thoại mơ hoang khi thức tình ngỡ ngàng nghe trong lòng sao vẫn thấy nao nao mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi chua xót tình lỡ làng bến đổ anh đưa em về đâu trên suốt nẻo đường tình truyền tình ngày xưa em trách ngay hững ngờ hay vì gian dối nhau mơ truyền tình mai sau dòng đời trôi qua cho dù bao cánh trở anh ơi con đường xưa sao quất nẻo hẹn hò giờ tìm lại đâu anh mất sinh thua nào có còn trông bóng ai những đêm về cô đơn còn gì cho nhau hay chỉ là nỗi nhớ gió thương phần mình sao tình duyên lắm phù vàng nụ cười trên môi hay lệ sâu hoen mi không cho đời mình sao còn nhiều trái từ chiếm bao nay thuyền xa bến đổ chia ly nào hay ai biết được mà ngờ chuyện tình ngập tan như sóng xô dạt bờ xin người thương hãy thương những kỷ niệm đôi ta tình đôi ta như thuyền xa bến đổ anh đưa em về đâu trên suốt nẻo đường tình chuyện tình ngày xưa em trách ai hững ngờ hay vì gian dối nhau mơ chuyện tình mai sau dòng đời trôi qua cho dù bao cánh trở anh ơi con đường xưa sao quất nẻo hè tìm lại đâu anh mất sinh thua nào có còn trông bóng ai những đêm về cô đơn còn gì cho nhau hay chỉ là nỗi nhớ gió thương phần mình sao tình duyên lắm phù vàng nụ cười trên môi hay lệ sâu hoen mi không cho đời mình sao còn nhiều trái từ chiếm bao nay thuyền ra bến đổ chia ly nào hay ai biết được mà ngờ chuyện tình ngập tan như sóng xô dạt bờ xin người thương ngày thương những kỷ niệm đôi ta chuyện tình ngập tan như sóng xô dạt bờ xin người thương ngày thương những kỷ niệm đôi ta.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 hôm nay buồn trong xa vắng nhớ mong ai Người đã quên ta rồi sao ta vẫn còn chờ mong Và nhìn áng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiều Dẫu trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh hiu em đêm dài chung đôi bóng dưới trăng sao trả lại em con đường in bóng mát của ngày nào trả lại em anh đèn công viên đó dưới mưa bay những đêm chúa nhật nghe phố phường cua gót giày trả lại em ân tình xa xưa đó dưới trăng sao trả lại em đôi vòng tay âu yếm nụ cười chào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 ngày buồn trong xa vắng nhớ mong ai người đã quên ta rồi sao ta vẫn còn chờ mong và nhìn nắng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiều dấu trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh hiu và nhìn nắng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiều dấu trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh nhau chi mà hoen lệ bờ mi tình dù chưa phai không tránh được tư ly ai biết đời mai sau bao giờ ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi phai xót xa từng kỷ niệm đầy vơi lòng mình muối giá sao không mặn người ơi trăng nước còn đây em đâu rồi ngăn cánh phương trời tình không tang chọn đời riêng mang xe xe hoa đưa em lẫn ngỡ ngàng là đoàn xe tang tiền hồn ánh sáng ngục tối đau thương độc hành đêm trường điệp khúc yêu đương chỉ còn cung buồn nào nùng đớn đau từng tiếng lòng người ơi trời đầy hai đứa hôn cách biệt hai nơi lâu mắt rồi tôi xin sang cười làm vui lòng người đành chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau xót xa từng kỷ niệm đầy với lòng mình muối giá sao không mang người ơi trăng nước còn đây em đâu rồi ngăn cách phương trời hẳn tình không tang chọn đời riêng mang xe xe hoa đưa em lần ngỡ ngàng là đoàn xe tang tiền hồn ánh sáng tôi đau thương độc hành đêm trường điệp khúc yêu đương chỉ còn cung buồn nào nùng đớn đau từng tiếng lòng người ơi trời đầy hai đứa hôn cách biệt hai nơi lâu mắt rồi thôi xin sang cười làm vui lòng người đành chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau lau mắt rồi thôi xin răng cười làm vui lòng người đành chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau buồn nhìn dòng sông đâu rồi bao kỷ niệm ngày xưa hai chúng mình cùng đùa vui ngoài hiên chơi trò chơi trốn tìm em hồn nhiên tóc mềm thá con thuyền xanh trôi lênh đênh cuối sông còn đâu ngày ấy em thương ngày má hồng cánh chưa nghìn trùng đó rượu nồng nay đưa em bước theo chồng chuyện đời hợp rồi tan thôi đành em nối hẹn đò đưa sang bên buồn ngoài trời mưa còn rơi nên lè khô éo rồi tâm hồn anh dối bời những câu thề ước nay trôi xa bên xưa dòng sông lạnh lẽo lưa thưa đôi cánh bèo trách mình phần nghèo để rồi chiều nay nghe cô liêu đến trong lòng nước cuốn trôi con đò về phương ấy sông quê người lặng lẽ giữa trời mây em sang sông yêu át mảnh trăng gầy sông còn đây mà người thương nào thấy chiều nay trong cánh cò bay nhớ ngày xưa xót xa trong lòng em lấy chồng cách một dòng sông đò ngang không có tình ngăn đôi bờ lời hợp rồi tan thôi đành em nỗi hẹn đò đưa sang bên buồn ngoài trời mưa còn rơi nên lè khô éo rồi tâm hồn anh dối bời những câu thề ước nay trôi xa bên xưa dòng sông lạnh lẽo lưa thưa đôi cánh bèo trách mình phần nghèo để rồi chiều nay nghe cô liêu đến trong lòng nước cuốn trôi con đò về phương ấy sông quê người lặng lẽ giữa trời mây em sang sông yêu át mảnh trăng gầy sông còn đây mà người thương nào thấy chiều nay trong cánh cô bay nhớ ngày xưa xót xa trong lòng em lấy chồng cách một dòng sông đò ngang không có tình ngăn đôi bờ nhưng mắt buồn ngấn lệ chân chuyện đời sầu đang van vương đôi má dịu hiền áo em màu tím đậm đà vì là buổi ban đầu ta gần nhau nói nhau nghe câu chuyện cũ tâm tư cho với bao nỗi buồn bước vào đời giờ gặp lại nét thắm môi em tiếng hẹn hò tim lại ngày mơ chân đến quê em nắng ban mai hồn nhẹ lên khóm hoa tươi thoáng thấy em cười vì mùa thương vừa chập nối vẫn biết phút bên nhau sẽ khơi nguồn một ngày về và cùng một tàu ấy anh về nhưng tìm đâu tiếng đêm qua cho lòng ấm đêm nay cô đơn nghe gió lạnh rớt vào hồn tàu về đường cũ tiếng hai đêm vẫn còn chờ gặp lại người ban đầu ta gần nhau nói nhau nghe câu chuyện cũ Tâm tư cho vơi bao nỗi buồn bước vào đời Giờ gặp lại nét thắm môi em tiếng hẹn hò Tim lại ngày mơ Khi chân đến quê em nắng ban mai hồn nhẹ lên khóm hoa tươi Thoáng thấy em cười vì mùa thương vừa chập nối vẫn biết phút bên nhau sẽ khơi nguồn một ngày về và cùng một tàu ấy anh về nhưng tìm đâu tiếng đêm qua cho lòng ấm đêm nay cô đơn nghe gió lạnh rớt vào hồn tàu về đường cũ tiếng hai đêm vẫn còn chờ gặp lại người là anh trần gian dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đuôi tay trắng đời là phù du ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có không ganh ghét hơn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 mộng ban đầu yêu người thua mới đôi mươi em đang độ trắng tròn từng ngày qua phố thay áo áo hoa pháo đó rượu nồng có ai nát cả cõi lòng đừng nhìn em bước theo chồng hai mươi năm cuộc mộng sơ dáng khắc sâu bóng nàng lắng trong cung đàn em giờ đâu hẳn vui duyên mới mươi năm cuộc rượu còn đây uống qua tháng ngày cố quên đi người say hoài sầu không vơi tình riêng ta tiếc uống thêm ly này ôm giấc mộng lơ làng những chiều lắng tiếng mưa rơi đêm say chờ trắng tàn từng thu thay lá nắng tuổi đời nhớ người ta rót ly này say giấc mộng ba đang đổ trắng tròn từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về lá thư ướp mong hồng cho môi tình xanh như khúc hát ai đã hẹn với thề để rồi lơ mối duyên thơ ra đi chẳng xa từ ngày em thấy áo giờ dáng khắc sâu bóng nàng lắng trong cung đàn em giờ đâu hẳn vui duyên mới hai mươi năm cuộc rượu còn đây uống qua tháng ngày cố quên đi người say hoài sầu không vơi tình riêng ta tiếc uống thêm ly tiếng mưa rơi đêm say chờ trắng tàn từng thu thay lá lá rơi đắp mố cuộc tình lá bay chết nắng tuổi đời như người ta rót ly này từng thu thay lá nắng tay mềm biết nơi đâu mà tìm nhiều đêm cô đơn tựa sóng cửa nhỏ nhìn ngoài mưa tuôn sao nghe lạnh vào hồn mấy năm cái biệt chỉ vui đêm nay chứ với tâm tình của hai chúng mình một lần trong đời liếc ngọt trên đầu môi này bạn thân yêu ơi nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười còn tôi đêm mơ còn tôi đợi chờ thì dù xa rồi tôi vẫn là của từ thua thiếu đôi tay mềm biết nơi đâu mà tìm nhiều đêm cô đơn tựa sóng cửa nhỏ nhìn ngoài mưa tuôn sao nghe lạnh vào hồn mấy năm cái biệt chỉ vui đêm nay chưa với tâm tình của hai chúng mình một lần trong đời nói yêu tôi tiếng ngọt trên đầu môi này bạn thân yêu ơi nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười còn tôi đêm mơ còn tôi đợi chờ thì dù xa rồi tôi vẫn là của người còn tôi đêm mơ còn tôi đợi chờ rồi tôi vẫn là cuồng cách ai biết hai mình lặng yên cúi đầu chờ câu nói thương yêu em không nghe ngoài kia trời đông đã lên rồi bao lớp người đi đầu mây chân gió vai nặng gánh sông hồ còn bao lâu nữa xin em thôi hơn rồi lái cho tròn để anh đi nhé xin chớ u buồn vì trong những ngày dài anh vắng bên em hôm nay tay cầm tay mình chưa nói chi nhiều trong lúc tạm xa rồi đêm khuya vắng em chờ giấc mơ màng là khi em thấy nhiều ước trời đừng cho mưa rơi rơi đừng cho lệ hoen bờ mi người ấy nếu biết xuân không sang thì giá mơ chi nhiều mà một khi anh đã hứa yêu em thì đời còn những lúc xuông vầy xa chi bao cách ngăn biệt ly chưa để tâm hồn nặng câu lưu luyến anh hứa đem về mùa xuân bất tận ở trên má em yêu nhưng xin em đừng quên từng đêm súng vang về trong giấc ngủ say là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời đời nữa đẹp sống cho đời và cho đôi đứa đẹp mơ mơ show lòng anh buồn biết mấy được tin em có chồng chắc người từ đâu ấy còn thương tiếc không nguôi giờ em đi lấy chồng còn đâu mà trông ngóng đẹp duyên em với chồng xây cuộc đời đầm ấm để ai tan nát lòng ai ơi câu ước thể chưa phai năm tháng nào bên ai bóng trăng soi ai ơi bao tiếng cười reo vui theo tiếng đàn chơi vơi vòng xuân đỉnh dài người ơi nay hết rồi tình duyên lìa hai lối giờ em vui với đời anh về lòng tê tái lệ rơi trong tiếng cười giờ em vui với đời anh về lòng tê tái lệ rơi trong tiếng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 trong lòng em bây giờ vui khoác áo vu quy lên xe hoa cùng người bỏ lại sau lưng bao tháng ngày êm đềm em ơi quan vắng đêm nay tay nâng ly rượu điếu thuốc đắng trên môi anh say men chuyện tình mà ta chót trao nhau men say rượu cạn mà tình vẫn chưa quên thôi em hãy về đi còn gì cho nhau tôi ôm trọn vào lòng huyền thoại mơ hoang khi thức tình ngỡ ngàng nghe trong lòng sao vẫn thấy nao nao mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi chua xót tình lỡ làng bao tháng ngày êm đềm em ơi quan vắng đêm nay tay nâng ly rượu điếu thuốc đắng trên môi anh say men rượu em say men tình đêm nay ta uống cho say quên đi chuyện tình mà ta chót trao nhau men say rượu cạn mà tình vẫn chưa quên Thôi em hãy về đi Còn gì cho nhau Tôi ôm trọn vào lòng Huyền thoại mơ hoang Khi thức tình ngỡ ngàng Nghe trong lòng Sao vẫn thấy nao nao Mong xua đi huyền thoại Đừng gặp gỡ nhau chi Chua xót tình lớn trong lòng sao vẫn thấy nao nao mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi chua xót tình lỡ làng tình đôi ta như thuyền xa bến đổ anh đưa em về đâu trên suốt nẻo đường tình chuyện tình ngày xưa em trách ngay hững ngờ hay vì gian dối nhau mơ chuyện tình mai sau dòng đời trôi qua cho dù bao cánh trở anh ơi còn đường xưa sao quất nẻo hẹn hò giờ tìm lại đâu anh mất sinh thua nào có còn trông bóng ai những đêm về cô đơn còn gì cho nhau hay chỉ là nỗi nhớ gió thương phần mình sao tình duyên lắm phù vàng nụ cười trên môi hay lệ sâu hoen mi không cho đời mình sao còn nhiều trái từ chiêm bao nay thuyền xa bến đổ chia ly nào hay ai biết được mà ngờ chuyện tình ngập tan như sóng xô dạt bờ xin người thương hãy thương những kỷ niệm đôi ta